Ok, hello xin chào các bạn Chào mọi người nhá Hôm nay uh, tiếp tục con game uh, Fallout Shelter Bắt đầu xuống cái um, dương họ hầm trú ẩn 668 của mình Tiếp tục uh, Hôm trước chơi đến uh, đoạn là một anh chàng là việt được uh, ba bà chị uh, có bầu rồi Bây giờ chúng ta tiếp tục vào xem ờ, là đã đẻ em bé chưa ok cái gì đây Điểm danh á Game này có là điểm danh nữa Đây, tiếp tục nhiệm vụ Ôi U có thêm người đến rồi này ba người đang đợi ở ngoài Russell Flip Uầy Đã lớn như này rồi Ôi ông này ba con ba vợ Vãi <laughs> cần đái ấy. Vãi cả đái luôn Để chúng ta có ba nhân công mới Chỉ số trung bình A à, là phòng AGT phòng ăn đúng không Kết nạp chị này vào phòng ăn này ông này cũng giỏi agt này cái hai à, đó ai thì cộng một thôi nhỉ ông này chỉ số cùi thế nên cho vào phòng này không nhà ba bà chị này ba bà được, cho nó vào bảo vệ á Full rồi Living Quarter View Oh Vậy mình phải build thêm phòng ngủ nữa à phòng sinh hoạt đang mếu à không phải cho xuống trông nhà kho bây giờ mếu vớ va vẩn ok xây tiếp cái gì Mở thêm cái gì đây Phòng nghiên cứu à Mẹ đây chế tạo thuốc với cả Phòng nghiên cứu gì hóa học này Ok Bản PC anh ừ Chơi bản PC đó game này chơi kiểu gì đấy Cứ xây lên đây à Cứ xây lên sao là nhiệm vụ đây à Bao giờ thì phá đảo Ui Dưới này có đá là phải đào đúng không Bao giờ xây xuống hết dưới này là phá đảo à phương đá phải mất tiền để đào đá này thang máy đắt thế nhở nào cả vào đây đi ok chơi bản mobile đi sang một cái value mới á à, xây xây hết cái chỗ này xong lại đi sang một cái mới lại xây tiếp thế là uh, xây không hết bao giờ à thế chơi bao giờ mới phá đảo nhà kho thôi mình sẽ xây một loạt phòng ngủ ở bên phòng sinh hoạt ở bên này đi nhở. thang máy sẽ càng dần càng đắt này một đường thang máy thôi à. một đường chạy có chạy có kịp không sợ cháy chạy không kịp thang này nó có bị phun không sợ dân chạy không kịp chứ dùng một đường thang máy à đây là bệnh viện à đưa trẻ con lại phi xuống bệnh viện này bệnh viện là y à intelligent à ai giỏi chữ y nào điều qua làm bác sĩ luôn intelligent Đây, bà này khá cao này này sửa trang vô địch vậy có nút nào để hiện tên trên đầu bọn này không nhỉ ông bây giờ cứ đi mò từng đứa này biết đứa đéo nào với đứa nào đâu mà mà điều ta ui con bé này chỉ số thông minh ác hết đây làm gì để cho bọn này lớn cho nó xuống phòng ăn à Làm gì để cho bọn trẻ con nó lớn đấy Bọn trẻ con này có làm việc được chưa Điều nó làm việc lại, lại bóc lột Sức lao động quá từ không được điều phối lại nhân viên nào uhm, tất tần tật ở đâu nhỉ ở đây chữ y cao đây này crack crack ở phòng s à nhưng mà thằng này nó sửa trang đang mạnh mà trang mạnh nhất mà đây peterson phòng c Phòng C là phòng đéo nào B Peter Sun là, là bà nào Ở đây rồi Đây, cho bà này xuống Ok chưa xây nhà xây gì làm gì có tiền đâu bấm xây nhà hiện lên ký hiệu nhà là kiểu gì hai người đi nhỉ mà chẳng ai thông minh nữa Ở đây có anh Sun đúng không? Cho vào Hết mẹ người rồi Ừ nhưng mà ý anh là làm nó có hiện tên người hay là hiện hiện ấy ở đây để mình nó hiện luôn đấy để mình nhìn cho dễ chứ chứ không cần phải ấn vào nữa ấn vào này mình phải mò mò kiểu mất thời gian này này chế thuốc à trăm đồng bây giờ cái ờ, ôi cái lab à lab phải 400 này lab nghiên cứu này bên này được một cái nữa nhỉ uhm. Thế bây giờ gỡ thang máy này ở chỗ này đi được không ta? Gỡ đây à? Refund được có 20 cáp xây xây mất bao nhiêu mà xây mất 275 mà phá đi được lại có 20 thôi à Đây rồi, có mỗi một cái vũ khí thôi Ơ, à, sao lại cho thằng này ở đấy Thằng cầm vũ khí đâu rồi trên cái trên cái nhà đầu tiên này chỉ chỉ được một người canh này à anh điều cho hai thằng canh mà một thằng tự nhiên trốn việc đi đâu rồi à đây đây bà này mẹ cứ đi đi lại lại mẹ lên đây cho tao nhờ hai bà tóc đen ông bà một cặp mà giống nhau mà không ở cùng nhau khẩu súng á Ôi cướp đến rồi đấy, Trời ơi Mày vừa nói anh vừa điều quân phát cướp lên luôn Thế hai bà trong phòng khách này làm gì Giặc đến nhà là đàn bà cũng đánh chứ Kìa Sao bà này cầm súng lại chạy đi đâu Rồi ui à, chỉ được hai người thôi à Ôi, súng đâu mất tiêu rồi bắn đấy mày nó phang chết cụ rồi kìa yeah. Con này mẹ mày chết à? à để giặc mẹ mày phi ở nhà đây kia. Úi dồi ôi, trẻ con chạy. Đấm nhau đấy. Rồi, một thằng dẹo rồi. Lút được đồ nó này, ngon. có mỗi một thằng có súng thôi à có mỗi một bà có súng thôi Mày ba có súng Mẹ lại đừng nói chuyện nó thiệt đéo nào nhở Bắn đi đéo bắn à, đánh hội đồng á kìa chưa chết à mẹ mà nó chạy một phát mẹ mày xuyên lục địa luôn đâu rồi mẹ mày cho ông này cầm súng luôn rồi ba nhát chết vãi cả bìu để nó chém chém chuối luôn Island Bây lại phải sắp xếp lại nhân lực á Thế thì ngu người lắm à Kéo nó chạy đi Nó có quay về không Đéo được bà này cùi bắp quá à, Cho ông chưa cầm súng ấy. Ờ, Đó, con chó này ừ, Hợp lý luôn Đi săn có nhiều đồ hơn á Ra ngoài kiểu gì Từ từ để xây quả viện nghiên cứu này đã ID ở đây Được có 20 đồng ạ upgrade room này lên là không cần phải xây room đây đúng không? Là phá được room đây đúng không? Bây giờ muốn cơ cấu lại cái đoạn này qua được cầu thang có bản đồ ở chỗ nào ở đây á chưa build được cái gì đây này ấy có một cái áo xịn này áo áo Xong rồi cướp à? Đâu, xem nào. L là cái đéo gì nhỉ? May mắn à? Đó, ở thợ săn đó. P là nhận thức Tăng một nhận thức, một nhanh nhẹn, một may mắn Được, cho ông này mặc luôn Cho, cho chiến Bà này Bây giờ để hồi máu phải cho nó xuống nhà ăn để đớp à Hay gì Làm gì để cho nó hồi máu đấy nâng cái phòng này lên nhỉ Xong phá nhà nhỏ đi Bao nhiêu lâu thì xong Nâng xong chưa hai ơ, sao lại là à đúng, đúng rồi đúng rồi p mà hai thằng này khỏe này cân con mẹ mày nhà máy điện luôn biết rồi hôm qua à hôm trước chơi uh, cho một ông phệt ba bà rồi để ra ba đứa con nhỏ này này một ông ba vợ luôn hơi bị sành điệu luôn một trăm Há luôn Lấy đất Mấy cái này là gì vậy? Đây chỉ là cái, cái collection thôi đúng Cái sưu tầm thôi theo room to cái nối hai phòng á à? thu thập 8 cái gì đây gửi một gì đến Westland là là là là cái đéo gì do phòng cấp điện phun người á không hai thằng là cân đủ cân nhà máy rồi mà cho phun người làm gì hai thằng là đủ cân rồi đủ cân tim rồi điện có bị thiếu đâu hai thằng làm là là là đủ mà cho thêm người nó có làm nhanh hơn không bà Ôi, bà này khá nhở mới à ừ, sức mạnh khá đấy đây để một bà đây dọn dẹp ok rồi phòng nấu ăn này này thức ăn làm chậm và bêu rớt 32% tỷ lệ cháy giảm thời gian á à. nhưng mà duy trì ở mức thời gian này là ổn rồi mình có bị thiếu điện đâu đồ đồ ăn mới thấy lên mới chậm thế này thế nào đồ ăn bây giờ làm gì để kiếm tiền nhỉ đây á à? Mấy cái này đặt kiểu gì đấy Mấy cái này dùng kiểu gì Hay là bán đi À điều điều điều quân Ở đây à Đúng không Ấn vào phòng sau ấn cộng người Điều quân đấy có vẻ nhanh hơn đấy nhỉ xây nhà bản đồ nhưng mà không có tiền để xây khổ lắm nhà bản đồ là cái này á office office đấy nhà chế tạo vũ khí này bắn cái đấy nhỉ để kho thùng đồ phần trăm a trừ không có cái hộp nào để mở rồi Đây, nhập cốt bốn đứa làm nhà bếp Thế bây giờ ngồi đợi à? Để dành à? Từ từ anh anh hỏi tí là ba cái đồ này nó dùng để làm gì á? Ba đồ này này. Camera này này. Gắn ở chỗ nào? Ờ, máu trâu hơn à thì năm mới nâng cấp phái đá không à, chỉ thu thập thôi đúng không không dùng được à bán đi được kìa vừa có nhiệm vụ thu thập 80 món đồ đấy Còn mẹ nó toàn ấn nhầm Ui, mẹ bán được có hai đồng bán làm đéo hay gì 50 đồng Ủa mày cái này được 50 đồng này, Thế bán luôn thôi nhở Cái đấy không dùng để làm gì đâu đúng không đi lấy tiền 50 đồng hai lốp rồi hai lốp xây nhà gì nhà này chưa xây nhà này bốn lốp này đâu cần intelligent này à không có chỗ nào cho vay à phát đi oan thần tốc đi Đấy rồi Rớt luôn 30% không lo bị cháy Cháy cái biết ngay bệnh viện luôn vẫn thiếu một tí bốn mươi phần trăm nguy hiểm lắm Mẹ, không chơi đâu làm nào để phần trăm này nó giảm xuống nhỉ bốn bốn liền hay mình điều một thằng lên cho nó đẻ ra tao xem thằng nào đẹp trai thì ô bọn làm bọn trông nhà kho này nó nó không được lên kinh nghiệm à xì đá đấy nhở mấy bà trong nhà này nữa hình như không lên kinh nghiệm hay sao cộng nhân sự cay lè Rồi lên phệt nhau đây Chờ à Mấy game nhặt nhau vậy Thế Có nên kết thúc tập này đây không Liều ăn nhiều làm phát nữa Cháy thì mẹ dập nhỉ Thế thôi BC 85 nữa Ui cái nồi gì đấy Ngoài em vừa nghe tiếng Ồ oh, thế chế bình thường này chỉ lên thực với cả lên điện nước này à Đéo Đéo lên tiền à Phải rớt mới lên tiền à Xí đái nhỉ Kìa Lại có cướp rồi sắp chết rồi Ôi có con chó nó bảo kê Để không sợ đâu Sao bà này đi chơi này à, Không làm việc à Bắn đi Bà này sắp dẹo rồi Ăn, Ăn chém liên tội Con chó nó không cắn à áo siêu cấp VIP Pro nhỉ Agi mặc cho thằng kia để thằng kia Chiến đấu đi, đừng có chạy Rồi, một thằng chết Xin cái áo Ba lucky Mày đâu? Mày đi phòng nào? À, xuống phòng điện à? mày đến ngay tàn của mày rồi. cho bà này mặc tạm quả ấy nhỉ quả áo may mắn đi nhỉ úi rồi nhiều tiền thế kia ông này cầm súng sợ à quay lại đúng vị trí của mình đi bà này mặc con váy đẹp quá không được may mắn là phải cho bà này mặc váy nhỉ hợp lý rồi sao có ba người trong phòng này được chỉ hai người đấy chứ bà tóc đỏ này đâu ở phòng này đâu chui ra đấy ta à, xuống nhà kho đi hôm trước có hai cây súng nhưng nó có nhiệm vụ bảo bán một cái item đi thế anh bán có mẹ mà cây súng đi rồi <laughs> anh nhớ có một khẩu súng ngắm nữa bán mẹ nó đi rồi cứu đặt bên này đi cái này cũng cần intelligent à intelligent. Peter Sun ở bên kia rồi này con của Peter Sun ở à? kìa thứ nhưng sao lại là con của Peterson trẻ con nó có làm việc được không trẻ con này nó có biết làm việc không chưa à có điều được đéo đâu đéo điều được bọn trẻ con nhân sự intelligence ở ờ kìa từ từ sao lại thế ôi chọn bà đấy đéo đâu đéo ai thông minh để cho số bệnh viện cả trẻ con không làm được việc nhá thế nuôi bao giờ thì nó lớn đấy lớn chậm quá nồi ạ suốt ngày buồn rầu rũ nào con bé này đi ra chỗ khác để cô cô chú tán tỉnh nhau chứ mọi người lớn đang làm việc hai đứa trẻ con mà nhìn thế này sửa trang mắc luôn Đéo có ai thông minh hơn tí nữa nhanh nhẹn đấy chứ nhở Cho mẹ xuống nhà ăn làm đầu bếp Xong rồi đổi mấy bà này lên canh Đéo ơi Mấy bà này chỉ số cùi bắp này Ở nhà bếp làm gì Đổi bà này xuống uh, bệnh viện đi Ờ, hai bà này lên canh đuổi ông này xuống nhà bếp hai bà này hơi chỉ số hơi cúi bắp để tiền xây nhà làm cái nút nhưng mà nó chắc nó phải xây lần lượt đấy chứ đây à ở à, đâu đây là gửi thư mà đây có, có phải xây một cái nhà nhiệm vụ gửi này nữa nghìn Nhanh thôi Kìa Mẹ Người ta đang chim chuột mấy con rán này vào làm gì nhỉ Buồn cười thật đấy Bắn nè Kìa Mấy con rán không bắn được à Mẹ đừng nó cắn nó sắp chết đấy hộ đây à. giả vãi nồi hai bà này bảo kê đúng không E bà này cũng chỉ số E luck ít lucky rồi bạn này ít ít hơn ok agility ở đây rồi ba người này cân nhà ăn là hợp lý á. chim chuột nhau bị mấy con rán cắn cho sắp chết sợ thật kìa cháy cháy cháy cháy cháy lại dán à mượn khẩu súng coi Mẹ bọn sán khổng lồ này đồ á đi săn phải dùng sửa trang à Ôi kìa, sao con chó lại ở đây nhỉ Gắn cho dân chơi này đúng nhá Con chó vào nhà ăn Lucky với sơ trang này à, ờ, Đi săn à Được cái nhà kho này mình xây mẹ to có sớm quá không nhỉ Nếu mà xây cái này hơi bị lỗi hả? Kho này được, được 30 đồ à Bây giờ còn đéo có đồ nào bảy phần trăm đi giải quyết ngay cháy biết ngay ừ. Ui. Ui, thằng này lên level 12 rồi Lucky hơi thấp nhỉ Tí cho mặc áo vào chắc cũng được Ông này tướng xịn vậy Ôi trẻ ngoài này sao yếu đấy từ từ, từ thế, thế, thế mấy mấy ba này tán tỉnh nhau xong rồi à, đi phệt nhau có được lên level không à, không thì cứ để ở cái phòng này nó cấp nó thấp vãi ngồi. không lên được cấp cả nhà kho này nữa bọn nhà kho là không không được lên cấp này đây bốn ố đi phệt nhau mẹ rồi nháy nháy nháy trong này rồi thế bọn này là bắn bảo vệ đánh bảo vệ thì mới được lên cấp này không thì bình thường vẫn phải đợi lại một bà bầu rồi Lucky à? chỉ số khá ổn này chơi chen mạnh lucky khá cao cơm thằng này đi săn là hợp lý này mặc thêm cho nó cái áo lucky nữa điểm cao ngất ngưỡng luôn anh em nào đang xem nhớ để lại cho mình một ừ, like và một follow nhé thấy hai ca mắt mà không thấy anh em nào like với cả comment gì cả bốn phần trăm bốn bảy phần trăm bốn một phần trăm ba chín phần trăm chơi luôn Chơi luôn Không thể cháy được tay thợ lành nghề rồi không thể cháy được Cái này cao đấy nhỉ Tại bà cái à, tay nghề kém quá Ok, dân tình đang à, hài lòng với mức sống 96,69 phần trăm cái tên lửa này để làm đéo gì đây tên lửa này để làm gì nhỉ hai room á lấy lại được ba lô bây giờ, bây giờ, bây giờ phải phải phệt một ấy nữa Thế điều bà này bà này là Jane đúng không Philip ông này mẹ chơi phát ba vợ rồi đó đeo đeo đéo cho chơi nhiều nữa mà bây giờ còn đéo biết là đứa mấy đứa con thì là con của những ông nào cho cho nó chơi loạn hết lên à Về cho ba này xuống kho đi Tên là gì Snider Snider Để xuống kho đi Lại cho ba tóc đỏ này lên gen đúng không Richard Jane Lên phệt Richard Zen Đổi vị trí nào Lên tán tỉnh nhau đây Hay cho hai ba lính mới này nhỉ Lisak Nai bà lính cũ này để toàn là mẹ chơi vợ bạn này chết à, Philip này đều ba đứa con rồi với ba bà khác nhau Magnet Peterson à, nhưng mà lại Peterson sao lại lấy họ mẹ nhỉ sao đứa nhỏ không lấy họ bố ra đây đây lấy họ bố này Lisa Philip này Đứa này cũng lấy Philip này Sao đứa này lấy họ mẹ Sao đứa này là Margaret Margaret Peterson à, Peterson là bà, bà này mà Ba đứa nhỏ cùng một bố đang làm việc ở nhà kho mà Đéo ở một đứa lấy họ mẹ Chắc bà đấy dối Đéo cho con lấy họ bố Còn hai đứa nhỏ khác họ Philip này một nghìn là xây được đúng không một nghìn là xây được thế là cái uh, over này mình sẽ cho vào giữa này nhỉ giữa phòng phòng sinh hoạt này hay là để để giữa phòng ăn nhỉ để phòng ăn ở giữa nhỉ thế nào cho nó đẹp ta đây là dỗi <laughs> thì chả dỗi à thế bây giờ có hai đứa nhỏ để họ bố đây hai đứa nhỏ Philip đây da đều màu đen ở đâu một đứa nữa đâu ơ à, có đứa này da trắng da trắng hơn để họ mẹ này hai đứa da đen lấy họ bố này <laughs> đây bố da đen xì luôn ạ mẹ da trắng đây da vàng đây thì cái đứa da vàng lấy họ mẹ hai hai đứa da đen lấy họ bố <laughs> cùng một bố thì đéo nó khác màu da này chết bố này đâu mẹ hai hai đứa này lấy họ bố là là bây giờ còn không biết mẹ là con mẹ nào luôn <laughs> xuống riêng á không mình xây nhà nó tự nâng cấp lên to để xuống riêng một tầng riêng á cái này nó không nhấc phòng đi được nhỉ để để để để quy hoạch lại được nó, nó bắt buộc phải phá đi để xuống riêng thế bây giờ cái phòng này là con này 1000 Thế bây giờ phải 1275 à Thang máy Ơ à, sắp đủ rồi này Thang máy là 275 ba chỉ rồi khởi động ạ này thì mắc ngu rồi Không có gì cải thiện cả Ôi chết mẹ rồi cháy rồi Sang hộ dập lửa luôn đi Không sang được à Rồi về nhà đây từ ba em số 37 này hết được hết được hết được hết được ui ôi ôi hai ba thảm họa này trời ơi cầm súng lên chiến đấu đi cái thảm họa thật chứ mỗi cái tăng gia sản xuất thôi mà, mà làm cháy cả phòng liều ăn nhiều phòng này đông người chắc kéo làm sao đâu Ồ, ờ, ok ok bốn ơi k tự nhiên lấy đâu ra bốn lốp tiền đấy à, Thêm hai lốp đấy Được rồi, xây đủ này để riêng đúng không ờ, thang máy biết là lại 200 thôi Là mình phá ba cái bên này đi rồi ờ xây càng nhiều thang máy nó càng tăng giá tiền ạ thế chỉ chơi một đường thang máy thôi nhỉ đây thì bây giờ mình sẽ um, xây một cái này xong rồi xây cái phòng này là phòng chung rồi thang máy lại đuổi qua đầu bên này khác đéo gì nhau đâu này không đào ra được nữa rồi ok nhá bây giờ xây xây phòng này nhá phòng này phòng gửi gửi đồ à, à phòng áp sợ chỉ vào ông này tắt web nhưng mà ông này có phải là ông sửa trang mạnh đâu sợ gửi ông này đi nhỉ chết mẹ ơi không trang bị đồ à hiệp cái cửa lại còn phải dùng máy để vặn này thế Thế đéo nào mà bọn mẹ sư mấy bọn cướp nó phá cửa vào được Chết rồi Cái mẹ mặc định game nó chỉ ông này đi rồi bây làm, làm như nào Dùng này luôn tua luôn dùng nước tăng lực cái tua luôn đi hết chặng đường luôn cấp lên ồ oh, vùng đất mới ô oh, vào một cái hầm mới à Ê, mình phải xây hầm này à, à không lại đánh yêu quái đây vãi nổi đi mang theo súng theo chó gì đâu chết con mẹ rồi bây giờ vào đây để chết à không mang theo súng có đi được không vô đi vô đi vô đi ok ok liệu ông này có bỏ mạng ở đây không ta chắc là ải đầu hướng hướng dẫn chắc là tiệm đéo biết làm sao đâu nhỉ ô đồ này mặc vào mấy đồ này để bán đấy à đã mặc được à Ô, hết mẹ rồi Tưởng sâu lắm À, lên trên tầng 2 nữa Ok Cái xe đồ chơi Ít đồ ấy nhở à, Phải lucky cao lắm mới được Cầm con nào lucky siêu khủng liệu để chế súng á Vừa này bán con mẹ Kính hiển vi các kiểu đi rồi Ôi chết mẹ rồi Boss à Chạy đâu Bắt buộc phải đánh à ừ, Mẹ đánh thì đánh nhanh lên Nó gọi địch kìa bỏ mẹ rồi Đéo lấy được đồ nữa này Mẹ chọn sai người rồi Có mỗi một cái máu thôi Chơi đéo thì thằng này thằng nhận thức à ơ mình phải ấn vào nó mới đấm à đâu đấm đéo đâu đấm đi chạy điều gì đây chết mẹ rồi thằng này hẹo rồi give up give up give up give up đánh theo lượt á vãi cả liền thật Được rồi bố mày về nhà đã Ờ à, Thế thằng Thằng kia đâu Về chưa Đây rồi đúng không Ở đâu Mẹ thằng kia là thằng ở nhà máy đấy mà Chết mẹ thế bao giờ nó về đến nhà đấy à Rico này à ok ú có 20 lọ này sợ đéo gì uống nước tăng lực cho nó về nhà sớm luôn ui mất 5 lọ đấy á đắt thế Ôi em đợi được mẹ 10 tiếng mới về đến nhà phải cả cứt Return to Val Mẹ 10 tiếng <laughs> Ôi trời ơi Đồng chí mẹ sắp ra đi Không Một đi không trở về rồi Bây giờ nhà máy nước thiếu nhân lực này Mẹ à phải lấy đúng rồi Đây là gì nhỉ Nhận thức à P à Cho về đi tiếc méo gì cái này đường nhiều lắm à Ok cho về nhá Đúng nó tăng lực vào mẹ ờ, tít vãi nồi luôn Về đến đây rồi đi từ từ Thằng này trả về nhà máy nước Giời ơi Ăn hại yếu đuối ô thế là mình bỏ cuộc là mình không không mang được cái đồ gì về được đấy cho cho ấy kia là cho đồ vào túi rồi chứ ba mươi deal là gì tiếp à Việc có 19 người 20 người là Ơ kìa Ấy này Bầu này ông này gồng khoi bạn này lên đẩy đi thế là thừa một đứa thừa một đứa thì bây giờ phải xây thêm một room nữa thế nâng cấp room này lên này nâng cấp mất một nghìn xây rộng hơn xây rộng hơn 170 thôi để tiền nâng cấp xây rộng hơn ra nhé ở đây nó có quả nhiệm vụ là bắt uh, ờ, match hai cái ấy này đấy hai cái room với nhau nữa này ơ như này là room khác à nó không mét đâu đúng không nó phải phòng đôi nó mới là mét đúng không chết mẹ rồi sai sách rồi ừ sơ nhiều quá không đủ nhân lực tốn điện thật chứ nhưng mà mẹ lỡ rồi mẹ sai sách rồi cái này là máu à hay gì đây Thì sao có hình phóng xạ ở đấy đây ba túi kim chích đấy là tiêm này là chữa trở lại nào complete nhưng mà chưa có mà con nào uy lực nhỉ lấy con này được không hay cầm con này đi bây giờ phải, phải nó phải bằng cấp thì mới gộp được à? À đấy. Như cái này cấp 2 đúng không? Thì cái này này lên bằng cấp cái bên này là nó sẽ gộp lại thành một một cái nhà ba gian à? Có kia full ba thằng đi. luôn à. có hôm full ba thằng đi à Thứ ừ, nhưng mà cho cho thằng nào đi thì phải phải, phải, phải, phải sắp xếp lại nhân sự đấy chứ Đây lấy thằng lấy hết đi ở nhà chết đói em ra ở nhà địch vào cắn em ra cứt vậy E à? E là phòng đéo E là phòng Phòng đẻ Không hai bà này đang đẻ Thì không vào cắn ruộng đâu <laughs> Thế bây giờ lấy lấy một thằng này khỏe nhất ở nhà máy điện này đi này xong với hai con ở trên này là đủ chưa hai con bảo vệ là đủ chưa để tính nào đưa xuống cho thằng này luôn đưa chó cho thằng này luôn ok nhá thằng ở nhà máy điện đâu nhỉ đây rồi hai con này là hai con nào đây mày à, mày theo biết tên là khủng thế cờ nai lisa cờ nai với cả harper lisa cờ nai Sakunai Harper, Harper, Harper, Harper Hình như là thế mẹ tí nó vào úp sọt thì toác toàn toạc luôn ở à đây mang hết đồ đi nhỉ hết lực luôn đâu mà cho mặc đồ tí này mà đồ may mắn là thằng mặc rồi đây mặc cái này đây cho đến chiến ok nhá start nào luôn lên lên anh em ơi ok chơi nhá tí về thấy nhà tan nữa tí về thấy nhà tan hoang nữa ấy sao tay tay không này súng đâu mà cầm ra chứ ok không có gì lên hai em gái xong lên ơ không phải cho phun máu ấy à mẹ rồi Vừa nãy anh cho ấn cho phun máu ấy mà đúng không Ui Chưa gì vào, vào đến đây ra gói rồi Đánh đi Ở đây lút được Lút được máu này Cái kia máu hay là gì Chống phóng xạ gì kìa bọn này đứng dẹp dẹp ra coi để bố nhặt đồ ơ à, kết cấu nhà lần này nó bị khác với lần trước nhỉ đi ba người nó bắt mình chiến nhiều hơn Ôi, bắn nó chết luôn mình dán tù bắp bắn nó rồi rồi đồ khổ cái hòm ngon ngay à, phòng này đéo gì luôn ạ à. Sida vậy Hết rồi đúng không? Đánh đến đây thôi là hết rồi đúng không? phải đi về à? Hết mẹ a rồi Tưởng thế nào? Trời ơi Vào thành phố mẹ đi ba người tiếng kiếm nó có tí đồ ờ, Ok Return TPO hoàn thành nhiệm vụ return này có phải mất thể lực không? À, có có có phải đợi thời gian về không? Ôi, auto tour cho mình luôn này. Collect luôn. Ố về đến nhà luôn. Nào ai về nhà này đây? hai chị làm tiếp công việc bảo vệ bảo kê của mình này ui bà này mặc bikini săn luôn ạ à. đỉnh cao vậy ấy hả à, dân chơi cho cầm gậy bia luôn không đến tám ui trời ơi mẹ vip các bạn này chiến nhờ Giáp vếu, giáp vùng Uầy, mẹ đi săn vắt lên level 5 luôn Được quá nhờ Ô, mẹ tiêu con mẹ hết cái bình này rồi À, mấy thằng này lên level cũng được tiền nữa Ok nhá ở ờ, hộp này luôn trăm tiền một cái áo cái nồi gì đây cái chiếc à ô đây rồi siêu thông minh đây rồi bác sĩ đây rồi đầu đón tiếp một nhân vật nữa đến với chúng ta đứa này ngu ngu này mẹ cho quay lại mẹ phòng đẻ đi anh nhà vua vào làm bác sĩ nhé ok welcome to hầm mộ Welcome to phái cổ mộ của chúng tôi Ông này có quả áo nhào vua mà đỉnh của chóp nhỉ Lucky C Ngoài quả outfit đỉnh thật Ừ, con này chế thuốc nó nhanh luôn nhưng mà con này không cần cầm đồ đâu cho nó chế thuốc thì cầm đồ này nó nó hơi bị sida cho nên là bộ đồ con này cho con nào mặc được kìa bộ đồ này tăng p à tăng p là làm tăng p là làm nước làm nước úi rồi ôi con này mẹ mạnh vậy Tôi với 12 rồi À thằng này vừa đi săn về Mẹ thằng nào Nên là với 12 luôn mạnh vãi đái á Ơ à, từ từ Thằng này ở phòng điện chứ đúng không Sao mình cho xuống phòng này nhỉ Thằng này phòng điện chứ Mãi tí ấy thiếu điện bây giờ nhận thức à nhận thức như nào con này cũng khá đấy cho con này mặc bộ đổi bộ đồ vua cho con này đi hả lột đồ lột đồ ô kìa áo áo không mặc được cho con kia à? à áo áo nam con mẹ à, nó ba đứa dập lửa đâu kịp không à, chắc kịp sợ cháy được nhỉ cháy hết con mẹ mày ấy rồi nhà máy điện rồi này cũng P à Phòng này phòng P mà Sao thằng A lại ở đây A là đầu bếp mà đúng không vãi nồi luôn này à, từ từ à, cái thằng đầu bếp xịn là thằng nào nhỉ thằng đầu bếp xịn của mình đi đâu rồi nhỉ con mẹ mày đi ra ngoài một phát về là loạn hết cả nhà rồi đầu bếp xịn của mình là thằng nào nhỉ Ở thằng này không ta nó cởi áo đi nó bị khác à Không phải chưa cởi mà nó đòi mặc mà, mình mình mình ấy thức mà Thế nhá ví dụ bây giờ ấn ấn vào thằng này nhá Đây này nó hiện ông này luôn này Để mình đổi áo luôn này Nhưng mà ấn vào ấn vào con gái nào nó không, nó không có Tại vì cái áo kia chỉ con trai mặc thôi cui cui này hơi thiếu uhm. bắt xây gì đây à mở được cái radio để ít thôi thế vừa nãy mày bảo mẹ mày cho lên thì anh để cho thằng kia lên phệt mẹ hai em luôn Mà đẻ đéo thì đẻ toàn con gái á, Thì Đéo đẻ được thằng con trai nào mà đau chứ Từ hôm trước đến giờ Đẻ mấy đứa toàn con gái á Ba đứa con gái không biết có Hai cái bà trưởng này có, có, có đẻ thêm được thằng nào nữa không Mà xem xem thời gian đẻ của nó ở đâu nhỉ Ở đây đéo có chỉ số để biết thời gian khi nào nó đẻ Ờ, tự dưng nhạc nổi lên ghê vậy đây phòng này toàn gái à Mà muốn mặc đồ tăng nhận thức cho nó quá Tăng chỉ số P Nhưng mà lại không con trai Thôi kệ mẹ nó, ông này cầm đi suy nghĩ mãi cái mặc áo mãi không xong ạ phòng C là phòng nào Uầy, bây giờ mình giờ đợi hai hai hai đứa này đẻ phát nữa thôi xong rồi mình build một đội quân đi săn hợp lý xây radio đi nhỉ radio studio what the fuck để làm gì phát nhạc à giải trí à cái phòng này xây ở đâu xây đâu ở đâu thì hợp lý nhà ăn nhé cạnh nhà ăn nhé từ để xem nó có tác dụng gì đó ở đây nó ghi à để nghe ngóng tình hình xem có cái điều để well ờ, mới ở cái woodland không tiếng Limited time Level 12 Được một khẩu súng điện à Được hai khẩu súng hỏi chấm Cái này phải đi 5 lần À 15 lần uhm. Thử làm ở đây ly quẹt này đi nhỉ mỗi đứa một bịch máu là được rồi mẹ thằng đấy mạnh đấm tay bo được rồi cho hai con kia cầm súng rồi ok Không được à? Không đủ tiêu chuẩn à? Mỗi thằng này được đi rồi à? hay là có chó được đi nhỉ? Box quân Cái này phải có có chó mới được đi à? Thiếu LV à LV12 Trời ơi Cướp đến đâu rồi bạn bạn nào cầm súng nhỉ bạn cầm chó ấy. cầm súng lên hộ cái, cái cửa của mình xịn thế đó kìa ba này lại chuồn à kìa mẹ mày đuổi ba bầu vãi cặp bìu tinh thế Mẹ em người ta đuổi tới nơi rồi lại, lại chạy xuống phòng dưới Hay vã nồi Thằng nhau đấy Mà băm chết chúng nó đấy Bố mày à, nhân lực phòng điện lại à, cực kỳ sức mạnh Mày hết thực rồi, ăn cứt rồi lụm xác một em kìa ờ, chạy sang phòng ăn đậu phộng bảo vệ đâu đấm nó cho anh ôi một con dẹo luôn rồi à. ngon trang bị súng luôn chết chúng mày con mẹ mày mẹ mày đang đánh giặc mà chúng mày ngồi ăn được à cái thế nhở dân phòng nước còn đéo cần mẹ sự trợ giúp đến từ khán giả luôn Ơ kìa, con này sao mất tiêu khẩu súng rồi Có khẩu súng mới mà toán mà nè nổ súng đấy nổ súng đi à đây chết mẹ không thế đéo nào mấy thằng giặc cỏ chạy mẹ mày loạn hết cả nhà bố mày ấy cái thằng giặc cỏ Ok, cuộc sống chúng ta lại yên bình rồi Nó sẽ chạy vào phòng ấy kia tiếp theo à? Cầm súng lên cầm gậy được nhỉ Cho thằng này cầm gậy thì thằng này khá lực ừ. Chết con mẹ ở phòng thức ăn Hết rồi Đói rồi Phòng này thiếu nhân lực à Đủ rồi má A à, A à, Toàn thằng siêu A đấy Ông này cũng siêu A này Cho ông này Cho ông vua lên làm đầu bếp đã tình hình tương thức này nó không ổn ừ thực đang thọt rồi chắc phải cho ông vua lên, lên làm đầu bếp đổi nó con nào đấy thì con nào yếu nhất ở đây à đâu con nào có khả năng y cao nhất ở đây cho thằng này đây ông vua ông vua lên làm đầu bếp nâng cấp á nhà bếp này hình như anh nâng cấp rồi mà à chưa à vãi nồi ok nâng cấp luôn mấy cái này nâng cấp trước ở nhà ăn chưa nâng cấp bạn đéo hiểu kiểu gì cái này nâng lên một nghìn hết rồi ok hợp lý hợp lý hợp lý à ôi nhà ăn lên xịn rồi rớt chết có mẹ luôn À đấy Mẹ cho mặc áo chữ A đây Để nấu ăn đây Ông này Hai đứa này bằng nhau à Ôi cho đứa mặc cho sexy ấy. Sợi ok đấy gì nhỉ E là phòng nào nhỉ I P S E là phòng đè à À E là nhà kho Ok, cộng cập 4 điểm E luôn bao chất luôn ok đấy nhỉ nhưng mà thực hơi mẹ mày à đuổi ở kìa đi đâu đây chết mày bố mày vẩy chuột đi đâu rồi được áo đẹp sao chạy à nó vẩy xuống nhà kho rồi ok ui mà xuống đến đây mở mất năm lốp à ok ừ, hôm nay à, chắc là chơi đến đây thôi nhỉ giết được mấy đạo tặc mấy toán đạo tặc với cả đi vào thành phố săn được ít đồ rồi hy vọng là tới này hai ba chị này sẽ đẻ ra hai thằng cu kháu khỉnh để ờ, chúng ta kết nạp vào ờ, đội tuyển thợ săn thôi còn bây giờ thì họp ờ, thôi nhỉ xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream tiếp theo và nhớ đón xem video này ở trên youtube 拜拜。